đây cả nhà thì à, toàn sẽ review lại cái à, lô gốc này nha cả nhà cái lô gốc này là à, ngang à, ngang 20 đúng không ngang 20 sau 30 giá bán là 21 tỷ nha thổ cư full luôn nha cả nhà lô này thì toàn có review một lần rồi thì bây giờ toàn uh, review lại toàn review lại nha cả nhà xem thì nhớ cho Tùng một like, chia sẻ, đăng ký kênh nha. <laughs> Hai cái nhà thái đây. Đây là cái hướng mà đưa lên 14 chúng ta đi vừa chúng ta đi theo hướng này này. Chúng ta sẽ vừa vòng xe Ecolect. Đó. Và thì à, ở vị trí này à, chúng ta nhìn xa xa ra kia thì đó là từ tính từ cái mép này đó, từ ngay cái ghép con đường thì thấy ra ngay chỗ cái xe toàn đậu là 20m sau là 30m sau 30m nha à, giá bán ở đây là 21 tỷ bán à, cả cả cả cả hết như từ cả nhà tức là bán hết 20m chứ không có bán lẻ còn bán lẻ thì bán ờ, những lô khác cả nhà mà muốn mua lô góc trên đường DL14 này thì inbox cho toàn số Zalo á 0972 332 894 thì toàn sẽ à, gửi thông tin cho cả nhà nha cái uh, lô góc này nó nằm trên đường DL14 cách cái uh, à, N8 tầm khoảng là 200m thôi và lô góc này nó nằm DL14 với NL19 NL19A là cái đường bê tông đó đường bê tông mà cả nhà thấy ấy rồi tính từ uh, lô góc này đi thẳng qua cái xe này của mình đó, là 20m sâu vào mút bên trong kia là 30m hướng này là hướng ra N8 e à, bây giờ à, bây giờ toàn chạy ra cống xíu đây cả nhà thấy à, à, được cái cống cũng như là tiện ích xung quanh đi ha chụp lại mấy cái tấm hình chỗ này à, Hiền Quỳnh cho mọi người anh hiện tại ở trên ờ, Mỹ Phước này đất ờ, vừa giao dịch thì vẫn tốt hơn so với những vị trí khác nha tức là vẫn có người ờ, mua nhiều hơn Các nhà xem thì cái nhà hãy cho toàn một like và chia sẻ một đăng ký kênh nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở khu vực này nha cả nhà. Cả nhà xem thì hãy nhớ cho Tùng một like nha cả nhà. Để cái kênh nha. Còn ai mua ờ, lô góc này thì inbox cho Toàn. Giá là 21 tỷ. Ngang 20, sau 30. Thổ cư full. ta đi uh, ra ngoài cổng này xong rồi quay vô lại uh, phía trong ở cái nhà biết là kết nối giao thông cũng như là tiếng tuyến đường ở đây <coughs> đường đây là 14 là một trong những tuyến đường lớn nha cả nhà lộ giới tầm khoảng là 32 mét đó cả nhà 32 hay là 28 32 nơi 28 rồi 8 chứ cũng hai hả Phải không Nói chung là hai con đường này thì đường nào nó cũng là đường lớn hết đó cả nhà Rồi bây giờ chúng ta đang rẽ phái ra cống của 10 phút 3 đây Cái nhà thấy này lát nữa tổng qua bên kia chút xíu có 10 phút 4 quay lại là cái nhà thấy cống liền rồi cong của chúng ta ở phía trước này và phía trước của chúng ta là quốc lộ 13 luôn nha cả nhà hôm nay toàn ờ, lên ờ, trên ờ, Bình Dương này toàn sẽ quay nhiều lô đất cho cả nhà cùng xem thì cả nhà xem thì cả nhà nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn với ạ à. đó qua bên kia xong quay lại phía bên này là 10 phút 4 nha cả nhà phía bên này 10 phút 4 này thì bây giờ toàn sẽ quay à, đầu xe lại thì cả nhà sẽ thấy công của 10 phút 3 đây toàn quay đầu xe lại đây 10 phút 4 thì cái đoạn này chỗ này là công viên này rồi cả nhà thấy không ạ phía trước kia chúng ta là khu đô thị và công nghiệp 10 phút 3 nếu chúng ta đi thẳng cái thánh con đường NE8 này thì chúng ta sẽ dập à, đường à, Mỹ Phước Tân Vạn một trong những tuyến đường người ta gọi là đường cao tốc à, chúng ta sẽ à, gặp chợ và những à, tuyến đường những, những dịch vụ kinh doanh khác ở trên à, đường NE8 này hôm nay tuần live buổi trưa à, chỉ có một người xem <laughs> cái nhà xem thì bấm like chia sẻ nha cả nhà like cho toàn một like nha ai đang xem này like cho tầng một like à hả nét đúng không Rồi cái nhà thái này hiện tại ở đây là ngã tư của Mỹ Phước 3 với à, đường quốc lộ 13 nha Và phía trước của chúng ta là cống của Mỹ Phước 3 Cái nhà thấy rõ là khu đô thị và khu công nghiệp Mỹ Phước 3 rồi nếu mà chúng ta chạy thì à, chạy thẳng lên thì chúng ta sẽ ra chợ khu Kuji à mình sẽ nói luôn cả nhà là ở Mỹ phút Ba này thì qua à, tới chỗ đường Đôi Chi năm á tới đường Đôi Chi năm á thì bên tay phải này của mình bên tay trái này của mình là khu L này hiện tại ờ, hiện tại bây giờ này hiện tại chỗ này là bên tay trái này của mình là khu L này còn bên tay phải kia là khu K bên tay phải là Coca Coca thì lên lên một xíu lên tới Dojin 5 thì rẽ trái là Fuji bây giờ là 10 12 à, giờ trưa hả 11 giờ 30 hai anh em uh, của toàn uh, đi quay cho cả nhà <laughs> nói uh, lúc nãy mới dẫn khách Hiền Quy mới dẫn khách nha cả nhà mới dẫn khách xem đất sẽ, sẽ quay video cho cả nhà xem luôn thì cả nhà xem thì cả nhà cứ ờ, cho tổng một like đi ha hiện tại ngay vị trí này luôn là bên tay trái cũng là khu L này bên tay phải cũng là khu L đúng không ừ. nhưng mà lên trên trên một xíu thôi ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ kìa Ở ờ, từ đây là khu gì rồi hả? Ở trong phải tao đèn xanh đèn đỏ hả? Ừ. À dạ là bắt đầu từ đây là khu gì nữa cả nhà. Nó rất nhiều khu nha. Bắt đầu từ đây là khu gì này, còn bên tay phải là khu K rồi nếu mà đèn xanh nghe đèn xanh đường đó này chúng ta rẽ à, rẽ phải đi là khu K mà chúng ta rẽ trái là khu G mình lên chợ xong mình rẽ vô chợ luôn hả ừ, ừ, hay là quay lại nhưng bữa ý đó là chợ nhưng mà bây giờ buổi trưa thì nó ít người hay là toàn đang đi vào chợ nha cả nhà cả nhà biết chợ nha còn à, xung quanh à, trên đường trên đường đơ di à, quên đường n tám thì cả nhà biết rồi đó hiện tại cũng à, kinh doanh khá là sầm mức Ê, Hiền Vy có lô nào ở trên n tám thì mình biết giá không giá bao nhiêu 5 tỷ 550 và ở khu L à đậu cooler nha cả nhà thôi bây giờ toàn đang đi vào chợ này nó toàn đi vào chợ xong rồi toàn uh, rẽ ra toàn đi về nhà luôn em cũng trưa chứ Hương Vy chắc đói bụng rồi Hương Vy <laughs> đói bụng chưa em sợ anh đói bụng anh mới ăn rồi mới ăn ờ, lúc uh, ờ, 9 giờ ăn lúc 9 giờ xong mới chạy lên bên đây đây là chợ nha cả nhà chợ này là chợ khu di cũng gọi là chợ tự phát nha ở đây là chợ tự phát người ta ở đông người ta kinh doanh người ta mở ra người ta kinh doanh Thế còn mà nếu mà chợ vi vạch là nó là một khu L anh này NG17 này chị NG17 luôn đi ha về luôn Dạ hả? chạy ra không có để luôn rồi đang đi đây là đường DG chính nha cả nhà là đường vào chợ đó và bây giờ chúng ta sẽ ra đường đây là đường NG12 hả đúng rồi NG12 chúng ta sẽ rẽ trái đây là một trong những con đường quen thuộc mà toàn à, hay đi vì nhà của toàn ở gần đây các nhà thấy thì hiện tại ở trên các à, tuyến đường ở đây thì được kinh doanh buôn bán khá là đông nha khá là nhiều nha cả nhà đây chỉ xéo rễ đây đúng không rễ vai hả cái nhà thấy ở Bình Dương nó khác xa ở Bình Phước đúng không ạ à? Bình Dương uh, sầm uất hơn đông đông dân cư đông hơn đúng không nhà trọ cũng nhiều hơn Bình Phước thì uh, ít hơn nhưng mà mỗi uh, phương án đầu tư thì nó sẽ khác nhau nha cả nhà đó là đường NG9 từ khu G mình sẽ chạy ra khu uh, khu L chỗ này là chỗ hầu mấy cái nhà trọ ai gói này ở ờ, trước kia chưa, không chỗ này chỗ này chỗ này đường này ở đó ai có nhưng mà giờ chắc cũng bán hết rồi đúng không lâu rồi mà còn hả ai mà muốn ờ, kinh doanh buôn bán thì về đây mua cũng được nha cả nhà mua trên đường này hay là những cái đường khác ở trên Mỹ phút này đều được hết tùy theo con đường mà giá nó sẽ khác nhau như cái đường ờ, DL14 lúc nãy thì ờ, giá 3 tỷ 8 ngang 5m sau 30 10m sẽ là cái lô lô lô, lô góc mà 20m á thì sẽ là 21 tỷ khi nào mình có ờ, số tiền 21 tỷ như vậy Hiền Quy nhanh thôi à, à. <laughs> à. này thấy em mua sách gì nhiều chưa đọc hết chưa chưa hả chưa hả rồi cái đây là mình về tới nhà rồi nha cả nhà cả nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ cho toàn nha à, toàn hẹn cả nhà vào video sau ạ mua đất thì gọi cho toàn số điện thoại là 0972 332 894 ạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau bấm nút ít này